Thưa các bạn, ở trong đầu tư chứng khoán thì như chúng ta đã biết thì uh, vùng kháng cự và hỗ trợ là một trong những cái phần quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật. Nếu chúng ta không hiểu thế nào là kháng cự, không hiểu thế nào là hỗ trợ, không biết vùng kháng cự, không biết vùng hỗ trợ như nào thì rõ ràng là trong đầu tư chứng khoán chúng ta gặp rất nhiều rủi ro và thực tế là chúng ta sẽ có thể mất rất nhiều tiền bởi vì chúng ta không nắm rõ được quy luật của cung cầu Vậy trong video hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với chúng ta đó là những vùng kháng cự và vùng hỗ trợ và để chúng ta hiểu rõ rằng là những biến động cổ phiếu trong vùng kháng cự hỗ trợ nó như thế nào bằng những video bằng những phân tích nhỏ để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về VSA. Vậy VSA là một chương trình thực chiến giúp chúng ta hiểu rõ hơn, nắm rõ hơn về vùng kháng cự hỗ trợ. Nhưng trước khi mà Dũng chia sẻ vùng kháng cự hỗ trợ thì chúng ta cần phải hiểu đơn giản một câu nói rất là nổi tiếng của Peter Lynch ạ vậy Peter, Peter Lynch là ai ạ đây là một trong nhà đầu tư huyền thoại và thực tế ông là Peter Lynch này ông sử dụng đầu tư uh, mang tính chất rằng là về cơ bản nhiều hơn thì ông có nói rằng là trong người giỏi nhất trên thế giới thì gì ạ à? cũng chỉ đúng 6 đến trên 10 cổ phiếu đấy ạ à. đúng không 6 đến 10 bạn sẽ chẳng bao giờ đúng 9 trên 10 cả thế thì ở đây chúng ta hiểu đơn giản là 6 trên 10 là đã rất là giỏi rồi mà nếu chúng ta đúng 19 trên 10 thì thực sự trên thị trường rất ít có ai đạt cái điều đó nên đầu tiên chúng ta cần phải hiểu nữa là dù là bạn có là ai dù là bạn là, là thiên tài dù là bạn là người giỏi rất là giỏi trong đầu tư thì cái khả năng đầu tư thành công của chúng ta trên mỗi giao dịch nó chỉ đúng 6 trên 10 thôi ạ à. nên chính vậy thì cái việc bảo vệ vốn việc và nhận ra là cổ phiếu chúng ta nó bị sai nhận ra cổ phiếu chúng ta gì ạ à, nó không đúng hoặc nó đi sai hướng là một trong phần quan trọng nhất và chính vậy thì chúng ta cần phải nắm rõ được vùng kháng cự hỗ trợ là gì để biết rằng là à, big boy nhà đầu tư tạo lập họ đang nắm giữ hay không nắm giữ thế thì để cho chúng ta hiểu rõ hơn là kháng cự là gì hỗ trợ là gì thì Dũng sẽ chia sẻ chúng ta lý thuyết căn bản đơn giản và các bạn có thể ai cũng để biết được với những cái biểu đồ như thế này các bạn có thể thấy rõ rằng là những cái lý thuyết này là lý thuyết mà nó cứ lặp đi lặp lại mà chúng ta thấy rằng là nó cực kỳ đơn giản với chúng ta trước hết các bạn ở đây trong thời gian vừa qua Dũng cứ nói đi nói lại cái biểu đồ này thế thì cái biểu đồ này tại sao nó lại quan trọng như vậy bởi vì trước khi chúng ta là nhà người mới thì chúng ta cứ cần phải nắm rõ được cái biểu đồ như này và nếu các bạn nhìn thấy ở một cái mức giá chúng ta gọi là cái đường kẻ đi ngang như này thì trên cái đường kẻ đi ngang như này chúng ta lại gọi là vùng hỗ trợ với cái việc mà cổ phiếu nó giảm rất là mạnh đúng không giảm rất mạnh từ trên xuống và khi nó giảm như này thì chúng ta thấy là nó đã có một gì ạ à? cái khu vôn được khối lượng ban đầu ở đây nó đạt mức là 115 tuy nhiên thì để cho cổ phiếu biết thế nào là vùng hỗ trợ thì chúng ta cần phải đọc thêm một số các gì à, đặc điểm của nó đó là nếu trường hợp mà cổ phiếu mà đi lên các bạn nhớ nhá nếu trường hợp cổ phiếu mà nó tăng trong những đoạn tăng này thì chúng ta thấy là khối lượng tăng và những cái đợt giảm như thế này chúng ta gọi là khi cổ phiếu giảm đến cái vùng chúng ta gọi là vùng hỗ trợ cái thanh đi ngang này thì khối lượng đương nhiên là nó phải giảm chúng ta gọi là kiểm tra cung cầu Big Boy sẽ kiểm tra cung cầu xem ở đây là liệu lừa nhà đầu tư lớn liệu nhà đầu tư nhỏ lẻ còn nhiều hay ít và với cái quá trình kéo lên như lại tiếp tục kéo lên với khối lượng lớn và giảm về cái vùng hỗ trợ này khối lượng nhỏ thì cho chúng ta biết rằng là lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ còn nắm giữ nhiều hay là ít với cái cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi này thì nếu trong trường hợp mà tất cả những quá trình mà nó bị dậy gãy kênh hoặc là rũ bỏ với khối lượng càng ngày càng giảm thì đây là một cái trong những vùng chúng ta là vùng hỗ trợ rất là cứng đúng không ạ bởi vì cái việc mà nhà đầu tư không bán ra nhà đầu tư gì ạ à, khi mà cổ phiếu cứ giảm thậm chí gãy kênh thì khối lượng nhỏ dần không bán ra thì chúng ta gọi những cái vùng này là những cái vùng hỗ trợ cứng ngược lại nếu mà giả sử nếu mà trong trường hợp nó bị gãy cái vùng này à, đây là chúng ta gọi là vùng vùng A đi ạ với khối lượng lớn hoặc vùng B khối lượng lớn hoặc là vùng C này khối lượng lớn thì rõ ràng là cổ phiếu này không phải là hỗ trợ cứng mà nó đang ở phân phối và chúng ta sẽ có thể lấy một cái biểu đồ thứ hai đó là thế nào là phân phối khi mà chúng ta thấy là việc mà cổ phiếu nó giảm điểm đúng không ạ nếu trong trường hợp nó giảm điểm chúng ta nhìn thấy trong trường hợp nó giảm điểm thì trong trường hợp chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu lên đến vùng phía trên này là gọi là vùng kháng cự chúng ta nhìn thấy phòng vùng kháng cự là cái đường mà đi ngang như này thế thì nếu trong những vùng kháng cự là cổ phiếu có ý định vượt thoát ra khỏi những cái uh, đường đi ngang như này mà khối lượng thì nó lại càng giảm dần chứng tỏ là cái nguồn cung treo lơ lửng trên thị trường nó còn rất nhiều nên khi mà uh, kéo lên thì không có cái lượng cung mua vào cổ phiếu và thứ hai là chúng ta thấy là những đợt kéo lên như này kéo lên khối lượng nó gì ạ à? nó thấp và những đợt giảm giá khối lượng nó lớn và những đợt kéo lên khối lượng thấp cái đợt giảm giá khối lượng lớn thì chúng ta có thể coi cái việc cái đường đi ngang này là vùng gì ạ à? kháng cự rất là cứng tức là cái vùng kháng cự rất là khỏe và để cho chúng ta mua cổ phiếu vượt thoát trên cái vùng này nó là rất là khó Bao nhiêu bạn đã hiểu được điều này? Comment cho Dũng số 1 đúng không ạ? Nếu các bạn hiểu cái điều này, hãy comment cho Dũng số 1 ạ. Nếu các bạn nắm rõ được điều này, tức là thế nào là vùng kháng cự? Vùng kháng cự là cái vùng mà gì ạ? À? À, khi mà cổ phiếu vượt lên trên vùng này thì có rất nhiều dòng tiền người ta bị thua lỗ ở phía trên này họ bán ra nhiều nhà đầu tư họ thua lỗ ở phía trên này họ bán ra nên dẫn đến là không có cái nhu cầu tham gia vào và đặc biệt là họ lại bán ra rất là mạnh ở đây nên ở ờ, phía trên này chúng ta phải là vùng kháng cự nên để cổ phiếu có thể tăng được rất là thấp điều thứ hai là vùng hỗ trợ là gì ạ nếu cổ phiếu cứ giảm xuống ở cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta không có một lượng bán ra hay là big boy sẽ thu gom rất là nhiều cổ phiếu ở những cái vùng này và càng ngày thì gì ạ do big boy mua nhiều cổ phiếu nên càng ngày lượng cung càng nhỏ tức là cái lượng mà bán ra càng nhỏ nên nó có xu hướng tăng rất mạnh và chúng ta có thể mua sau khi nó bứt phá đó là hai cái lý thuyết căn bản đầu tiên là kháng cự hỗ trợ thế thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái pha đó là cái pha uh, phân phối các bạn biết rằng là cổ phiếu thì nó có phân phối khi nó kết thúc chu kỳ và thứ hai là nó sẽ tích lũy khi mà nó gì à muốn thu gom cổ phiếu vậy để chúng ta nắm rõ được thế nào là phân phối thì hôm nay Dũng chỉ giới thiệu căn bản cho chúng ta ở pha A tức là cái pha A là cái pha mà cổ phiếu đó chúng ta gọi là chạy tăng tốc pha đầu tiên các bạn sẽ được nghiên cứu rằng là PSI là gì các bạn sẽ nghiên cứu BC là như sao tức là chúng ta sẽ nắm rõ được những cái uh, đặc điểm của những cái BC như nào RA như nào SP ra sao SOW tất cả những điều này các bạn cần phải nắm rõ những đặc tính căn bản của nó để các bạn biết là cổ phiếu khi nó vượt đỉnh khối lượng không có hoặc là khi nó vượt qua cái đỉnh ở pha C này khối lượng rất lớn và đặc biệt là có xu hướng giảm dần đều tức là chúng ta thấy là khi nó vượt đỉnh mà nó thì gì ạ nó có xu hướng giảm dần đều thì cổ phiếu có thể nó sẽ bước vào một pha D hoặc là pha E nó là một cái quá trình giảm rất là sâu nên ở đây chúng ta hiểu hôm nay đó là gì ạ trong quá trình phân phối đặc biệt là cổ phiếu blue chip nó sẽ chia làm pha A, pha B, pha C, pha D và pha E ở pha A thì cổ phiếu bắt đầu nó tăng tốc và tăng rất mạnh và chúng ta thấy là ai cũng thắng ở pha B thì chúng ta thấy là cổ phiếu đi ngang thậm chí là có những giai đoạn nó vượt qua đỉnh và chúng ta cảm giác như là à, thời điểm mua ở đây rất là nhiều rồi nhưng đây là một giai đoạn phân phối và đặc biệt là pha C này thì cổ phiếu đã vượt qua đỉnh rất là mạnh và nếu chúng ta mua ở những vùng này chúng ta có thể kiếm được 2 đến 30 phần trăm và sau cái pha C này thì chúng ta thấy là cổ phiếu bắt đầu bước vào một pha điều chỉnh và đặc biệt là khi cổ phiếu đã đến pha D và pha E này là lúc mà chúng ta thấy là chúng ta mua giống như là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu GG mà chúng ta cứ mua ở trong cái quá trình bắt đáy này thì cổ phiếu sẽ có thể giảm rất là sâu ở à, đấy là cái đặc điểm của gì ạ cái quá trình phân phối cái thế thì ở trên quá trình phân phối này thì chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu vượt thoát trên cái đỉnh này thì chúng ta gọi là vùng kháng cự mạnh vùng kháng cự mạnh là bởi vì đã có cái nguồn cung treo lơ lửng đấy họ bán ra hoặc là khi mà cổ phiếu vượt thoát qua lần thứ hai đây thì những lượng cung treo lơ lửng ở phía trên này thậm chí là những người lượng cung treo lơ lửng ở đây họ bán ra cùng với gì à, một lượng lớn người ta đang gì à, bắt đáy ở phía trên này họ bán ra nên dẫn đến là cổ phiếu không lên được và nó có xu hướng giảm rất là mạnh đấy là lý do chúng ta gọi là phân phối cái điều thứ hai chúng ta nói về quá trình tích lũy vậy ờ, các bạn biết rằng là trong quá trình tích lũy thì cổ phiếu nó gì ạ à? nó cần rất nhiều thời gian để thu gom cổ phiếu chẳng hạn bạn thấy là một cái cổ phiếu mà nó tốt thì nó phải thu gom rất nhiều giai đoạn khác nhau chứ không phải là cứ lên mà chúng ta nghĩ rằng là cổ phiếu sẽ lên đâu ạ à. có một cái đặc điểm như này à. khi mà cổ phiếu tích lũy càng dài các bạn nhớ nhé là thu gom càng dài thì sau này nó có thể tăng gấp đôi gấp ba thậm chí là gấp 10 lần cái gì à cái uh, giá trị ban đầu của nó nên bạn cần phải hiểu rõ là thế nào là tích lũy thế nào là phân phối chứ không phải là chúng ta cứ nhìn tích lũy và phân phối Ờ, nó mang tính chất rằng là khác à, tức là chúng ta không hiểu rõ thế nào tích lũy và Dũng tin chắc là ở trên thị trường thì khoảng độ à, đến 80 85 phần trăm là chúng ta không hiểu rõ về thế nào là tích lũy và phân phối bởi vì gì ạ à? chúng ta mua cổ phiếu chúng ta chỉ tập trung vào giá mà không tập trung khối lượng nên nếu mà chúng ta chỉ tập trung vào giá mà không khối lượng thì chúng ta thấy rằng là đó là chúng ta đã đã sai sai ở một cái mức rất là lớn bởi vì cổ phiếu nó tuân theo quy luật cung cầu à, các bạn sẽ thấy ở một cái quá trình uh, tích lũy cổ phiếu như nếu chúng ta để ý một chút và những buổi sau bắt đầu Dũng sẽ chia sẻ chúng ta phần kỹ hơn à, thường thì sau khi mà cổ phiếu nó giảm mạnh thì chúng ta thấy là nó sẽ có một cái đợt gì à, hỗ trợ đầu tiên tức là dừng giảm nhưng sau đó thì nó giảm rất là mạnh à, ở đây chúng ta thấy là trong cái giai đoạn đầu thì pha A thì nó tăng rất mạnh nhưng ở giai đoạn sau để pha B thì lại giảm cực kỳ mạnh và như bạn biết là nếu cổ phiếu ở pha B này tức là pha điều chỉnh này cổ phiếu sẽ giảm rất là mạnh cổ phiếu sẽ gần như là rơi tự do và chúng ta sẽ bị thua lỗ rất là lớn khi mà cổ phiếu nó ở pha B đó là gì ạ nó giảm rất mạnh và thường thì các nhà đầu tư tổ chức các nhà đầu tư lớn họ sẽ rất là sợ ở đây bởi vì cổ phiếu giảm rất là sâu trong giai đoạn này điều thứ hai là gì ạ sau khi nó giảm sâu thì nó sẽ có những đợt bật à, bật trang để lại và thậm chí là có những đợt nó vượt qua những đỉnh cũ nhưng tuy nhiên thì à, nó sẽ có những đợt rung lắc rất là lớn để cổ phiếu nhà đầu tư được thu gom nhiều hơn khi nhà đầu tư thu gom ở cái pha B này nó sẽ có những đợt test cung test cầu trước khi nó bước vào một giai đoạn đó là giai đoạn uh, D là giai đoạn bắt đầu tăng tốc và giai đoạn tăng tốc thì các bạn thấy là nó sẽ có những cái biên độ hẹp thu nhỏ và nó bước vào giai đoạn E là giai đoạn cổ phiếu tăng rất là mạnh nên ở đây chúng ta thấy là một cổ phiếu để nó tích lũy được thì nó cũng không uh, phải là nó cứ từ ở pha C này hay là pha A này chúng ta thấy nó, nó giảm nó có bật ngay không ạ à? nó không bật ngay đâu ạ à. nó sẽ có những giai đoạn ở pha B pha C và thậm chí là pha D trước khi nó tăng tốc nên tất cả những cái đặc điểm như thế này từ pha A pha B pha C những cái tín hiệu như là ST như nào là PS là gì SOS ra sao thì chúng ta sẽ nghiên cứu ở một cái phần sau cái chương trình này tuy nhiên các bạn hiểu đơn giản là một cổ phiếu tích lũy như này một cổ phiếu được thu gom như này thì tất cả cái vùng dưới này vùng dưới này chúng ta là vùng hỗ trợ tức là cổ phiếu sau khi mà được thu gom một lượng lớn như là rất lớn thì trong quá trình kéo lên thì nó sẽ có những đợt giảm rất là mạnh nhưng phần lớn là cổ phiếu sẽ được thu gom và sau khi bị gãy cây như này thì đa phần là khối lượng rất là thấp bởi vì đã được thu gom rất nhiều sau những quá trình ờ, gãy kênh giảm rất mạnh ở đây thì thường là khối lượng sẽ nhỏ hơn rất nhiều và khi khối lượng nhỏ nó cạn kiệt thì bắt đầu cổ phiếu bước vào giai đoạn tăng đấy là cái điều đầu tiên các bạn có thể thấy được và chúng ta đang bị mắc một cái sai lầm rất là lớn trong đầu tư đó là một cái sai lầm phổ biến đó là khi một cổ phiếu nó đang chen giảm như này các bạn thấy là chen giảm như này thì các bạn sẽ thấy là thường thì chúng ta nhìn thấy cái vùng này này là vùng hỗ trợ đúng không ạ thế thì nếu cổ phiếu bị gãy cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta thấy nó rẻ chúng ta mua vào nhưng thường thì khi mà những cái vùng ở đây chúng ta là, là nếu cái vùng này là vùng hỗ trợ thì cổ phiếu nó đang chen giảm nó đi ngang và nó tiếp tục gãy tiếp ạ à khi nó gãy tiếp thì chúng ta lại thấy coi như vùng này là vùng hỗ trợ mới và thường là cổ phiếu nó sẽ có quá trình hồi phục nhưng khi nó hồi phục thì chúng ta thấy là cái lượng cung treo lơ lửng ở đây rất là lớn thứ hai là những nhà bắt đáy ở đây cũng rất là cao nên thường nó hồi phục một chút và nó lại tiếp tục đi xuống và với nhà đầu tư chúng ta thì gì ạ việc mà đang trend đi xuống thì thường những cái vùng hỗ trợ như này chúng ta gọi là những vùng hỗ trợ này nó bị phá vỡ và thường thì những cái vùng hỗ trợ này lại tiếp tục phá vỡ và nếu chúng ta bắt đáy ở đây ta bắt đáy ở trên vùng dưới trong một trend đi xuống này là chúng ta sẽ gì ạ à? phải trả giá rất đắt và khi mà chúng ta mua cổ phiếu giá rẻ trong một trend đi suy xuống như này thì rõ ràng là cổ phiếu nó sẽ giảm tiếp nó giảm tiếp nó giảm đến lúc mà chúng ta không chịu được chúng ta bán ra ở trong cái giai đoạn nếu chúng ta học ở trong đoạn C này trong đoạn A này là nó sẽ giảm rất mạnh và chúng ta cần phải bán ra đấy là lý do vì sao chúng ta sẽ là những người mà phải bán cổ phiếu ra cuối cùng khi mà nó ép chúng ta phải bán tức là cổ phiếu sẽ giảm sàn liên tục giảm sàn liên tục và chúng ta không chịu đựng được chúng ta bán ra đấy là giai đoạn chen giảm vậy khi mà cổ phiếu mà ở chen tăng chen tăng thì sao nếu chen giảm thì chúng ta thấy là tất cả những vùng phía trên này là vùng kháng cự rất là mạnh cứ càng gì ạ à, giảm thì phía trên này là vùng kháng cự mạnh nên chính vậy thì chúng ta càng bắt đáy chúng ta càng thua còn nếu mà trong trường hợp mà chen tăng thì sao các bạn thấy rằng là ờ, chúng ta quan sát ở đây với một cái biểu đồ chúng ta gọi trong VSA hôm nay chúng ta chỉ tạm hiểu như vậy thì rõ ràng là sau khi cổ phiếu giảm thì nó sẽ có những đợt test lần một test lần hai thậm chí test lần ba những cái lần test lần một lần hai lần ba này khối lượng nhỏ dần tức là không có sự bán ra thì cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng và tương tự như vậy thì ở ờ, khi nó tạo ra một cái nền ở đây thì chúng ta cũng thấy là nó test kiểm tra tức là sau khi nó kéo lên nó lại giảm mạnh chúng ta gọi là test và tiếp tục nó kéo lên nó lại giảm mạnh nhưng nếu cái khối lượng ở đây nó giảm mạnh tức là nó bắt đầu có xu hướng hẹp dần nhỏ dần thì cổ phiếu lại bắt đầu xuống tăng và tương tự như vậy thì chúng ta cũng thấy là mỗi một lần quá trình nó kéo nó giảm về cái vùng hỗ trợ này thì khối lượng nó nhỏ dần dần đều đi ạ tức là khối lượng nó càng nhỏ thì cổ phiếu lại tiếp tục đi lên và đây là một quá trình lặp đi lặp lại với rất nhiều các cổ phiếu chúng ta lấy một cái cổ phiếu như là DGC chúng ta thấy là trong quá trình đi ngang này ạ nó bị rút bỏ nếu khối, khối lượng rút bỏ nó không gì ạ à, nó không bị ai bán ra thì nó sẽ tạo ra một xu hướng đi lên và khối lượng lớn và giá tăng mạnh và sau khi khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì cổ phiếu là tiếp tục tích lũy đi ngang trong quá trình tích lũy đi ngang thì chúng ta cũng thấy rằng là nó có một quá trình uh, kiểm tra lại cái vùng đáy với khối lượng thấp ở đây ạ à. sau khi khối lượng thấp rất là thấp rồi thì nó lại có một cái uh, quá trình xác nhận khối lượng lớn và tiếp tục đi lên và tương tự như vậy khi mà cổ phiếu lại tiếp tục cho chúng ta một cái lượng lớn tích lũy cạn kiệt nó lại tiếp tục tá kéo lên nhưng vì thị trường chung gì ạ à, nó xấu nên cổ phiếu này nó có một cái quá trình test cung nó kiểm tra nó rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư và thường quá trình nó kiểm tra này thì chúng ta thấy là bao giờ khối lượng thấp và nó tiếp tục đi lên thế thì ở đây chúng ta nói về kháng cự hỗ trợ thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là nếu chúng ta mua cổ phiếu ở đây các bạn mua cổ phiếu ở đây thì nó vượt qua đỉnh đúng không ạ thì cái vùng này là vùng hỗ trợ rất là cứng và khi mà cổ phiếu đi lên thì rõ ràng phía trên này nó sẽ không có vùng kháng cự và khi mà cổ phiếu đi lên thì nó lại tiếp tục tái tích lũy và trong quá trình tái tích lũy này thì cổ phiếu nó được thu gom với cạn kiệt và nó lại tiếp tục xác nhận đi lên với khối lượng lớn thì nó lại tiếp tục uh, tăng lên phía trên này và chúng ta thấy là vùng dưới này là vùng hỗ trợ rất là cứng và khi vùng dưới hỗ trợ là cứng và phía trên này là không có kháng cự thì cổ phiếu lại tiếp tục tích lũy và sau khi tích lũy trong trường hợp xấu nhất thì chúng ta thấy là phía dưới đây là vùng hỗ trợ nên nếu cổ phiếu nó có bị giảm thì nó chỉ giảm quanh cái vùng hỗ trợ này và tiếp tục sau khi nó rũ bỏ nó lại tiếp tục đi lên và quá trình này nó cứ gì à, liên tục đi liên tục như vậy và nó tạo ra một quá trình chạy nước rút để chạy nước rút và nó tăng tốc lên ở cuối chu kỳ vậy nếu chúng ta mua cổ phiếu theo chen lên thì chúng ta thấy là phía dưới này phía dưới này phía dưới này là những vùng gì ạ à, hỗ trợ rất là mạnh và phía trên này thì chúng ta thấy là không có kháng cự bởi vì uh, cổ phiếu nó đang bước vào trend lên còn nếu bước vào cổ phiếu ở trend xuống ở đây thì chúng ta thấy là rõ ràng là ở phía trên này là những vùng kháng cự rất mạnh sau khi mỗi lần gãy kênh sau đó phía nó lại tạo ra vùng kháng cự mạnh mỗi sau khi mỗi kênh nên chúng ta bắt đáy ở trong cái trend đi xuống này là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại về thị trường đôi chút ạ à. thì khi mà quay trở lại thị trường đôi chút chúng ta sẽ nhìn thấy ở ờ, thị trường ở đây ạ à, phía trên này đó là một vùng kháng cự với khối lượng lớn ở đây chúng ta cũng thấy là đây cũng là một vùng kháng cự với khối lượng lớn vậy để chúng ta thấy rằng là nếu một cái xu hướng thị trường mà nó tăng mạnh để vượt thoát ra thì nó phải gì ạ à? xuyên thủng qua vùng kháng cự này xuyên thủng qua vùng kháng cự này với khối lượng lớn vậy nếu có đạt hay không thì chúng ta cần phải đợi thời gian đúng không không phải là bây giờ chúng ta cứ thấy rằng là nó tăng lên một chút chúng ta mua vào chúng ta tham gia một một cái gì ạ à? một cái lượng lướt sóng ngắn và nếu chúng ta không có thời gian một là không có thời gian không có trải nghiệm thì chúng ta hãy gì ạ à? chỉ đầu tư theo xu hướng các bạn còn một số trading họ chuyên nghiệp họ có thời gian họ có trải nghiệm thì họ có thể đầu tư theo ngày nhưng để chúng ta an toàn hơn thì chúng ta cần phải gì ạ à? một cái lượng lớn cổ phiếu vượt qua đỉnh này vượt qua cái đỉnh này và kiểm tra lại sau mỗi một quá trình vượt qua đỉnh nó phải kiểm tra lại chúng ta mới biết rằng là thị trường lên hay không hoặc là chúng ta có thể nhìn vào chỉ số vn index thì rõ ràng là phía trên này nếu chúng ta chỉ cần nhìn mắt thường thôi ạ à, thì theo cái lý thuyết mà bạn nãy chúng ta học đây ạ chúng ta xem lý thuyết mà anh chúng ta học thì rõ ràng phía trên này này nếu khối lượng nó có giảm dần thì điều gì diễn ra nếu khối lượng nó cứ giảm dần thì điều gì diễn ra nó sẽ có một xuống giảm vậy nếu mà khối, khối lượng mà nó kéo lên phía trên này, này mà nó lại giảm dần mà nó không vượt qua được thì chúng ta cần phải biết rằng là nó là nguy hiểm với chúng ta nên ở đây chúng ta để thị trường nó vượt qua thì nó phải cần hấp thụ hết một cái khối lượng rất là lớn ở đây và chúng ta đang đợi chờ xem là nó có hấp thụ hay không đúng không ạ hấp thụ hay không và đây là toàn bộ những lý thuyết căn bản rất là căn bản của VSA nên các bạn thấy rằng là à, một quá trình tích lũy hay một quá trình phân phối đúng không một quá trình phân phối thì rõ ràng đây là một quá trình phân phối với khối lượng rất là lớn diễn ra trong cả một chu kỳ rất là dài ở đây nên nếu mà chúng ta lại cứ thấy phân phối mà chúng ta bảo là cổ phiếu tốt thì chúng ta cần phải lựa chọn một cách à, rất là khoa học bởi vì nếu chúng ta chỉ cần mua cổ phiếu sai trong cái đoạn này là chúng ta đã phải trả giá rất là đắt nên nhìn vào đây thì chúng ta thấy là phía trên này thì khi mà kéo lên khối lượng thấp kéo lên khối lượng thấp nhưng khi mà nó giảm khối lượng rất là cao kéo lên khối lượng thấp giảm khối lượng cao kéo lên khối lượng thấp mà nếu nó giảm khối lượng cao thì chúng ta cần phải cảnh giác với cái chu kỳ của thị trường này và đây chính là cái bài học để giúp chúng ta biết rằng là kháng cự là cái vùng ở phía trên này này chúng ta nhìn thấy phía trên này nếu cái vùng phía trên này khối lượng lớn hoặc là chúng ta nhìn thấy rằng là nếu giảm một khối lượng lớn đúng không giảm khối lượng lớn mà tăng không khối lượng thì càng về phía trên này chúng ta sẽ thấy rằng là à, để xuyên thủng qua những vùng kháng cự này nó là rất là gì ạ à? khó bởi vì chúng ta thấy là cái nguồn cung thì đang bán ra rất nhiều cái nhu cầu thì gì ạ à? lại không có nhu cầu mua vào nên rõ ràng là không có cung mà lại có nhu cầu mua vào rất nhiều nên chúng ta sẽ là những người mà có thể chịu ảnh hưởng bởi vì những cái cổ phiếu như là nó mang tính đầu cơ vừa rồi nó tăng rất là nhanh gấp 2 gấp 3 tài khoản nhưng sau một thời gian nó lại giảm rất là mạnh thì chúng ta cần phải nắm rõ được cái gì ạ à? cái vùng kháng cự hỗ trợ của từng nhóm cổ phiếu hay là chúng ta có thể nhìn với MB MB thì rõ ràng là cổ phiếu bắt đầu nó vượt qua đỉnh đây là vùng kháng cự rất là mạnh tất cả các vùng này kháng cự mạnh nhưng để vượt qua vùng kháng cự cứng như này thì chắc chắn nó phải test lại vậy để chúng ta biết là nó test lại nó thành công hay không bởi vì rõ ràng khi nó xuyên thủng đấy ạ à, chúng ta thấy là xuyên thủng qua những cái vùng kháng cự này thì rõ ràng là khối lượng nó thấp hơn ở đây rất nhiều đây chúng ta nhìn ở đây bằng mắt thường hay là chúng ta rửa dựa trên biểu đồ tuần thì rõ ràng đây là vùng khối lượng rất là lớn vậy khi cổ phiếu vượt qua cái vùng đỉnh này thì rõ ràng so sánh với khối lượng này nó vẫn gì ạ à, thấp hơn nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là lượng cung thì ở đây nó đang gì ạ à, bán ra rất lớn bởi vì những nhà đầu tư đang bị thua lỗ ở đây và việc cổ phiếu này có tích lũy hay là tái tích lũy ở trong vùng này được hay không thì chúng ta cần phải rất nhiều tuần nữa chúng ta mới biết được ở cổ phiếu Techcombank cũng tương tự như vậy phía trên này là những lượng cung treo lơ lửng chúng ta cũng có lượng cung treo lơ lửng đây đặc biệt là lượng cung treo lửng lớn đây vậy cổ phiếu này có hấp thụ hay không có tích lũy hay không thì chúng ta cần phải gì ạ có cái thời gian để kiểm chứng chứ không phải là chúng ta thấy nó cứ nhích nhích lên đây chúng ta mua vào hoặc là chúng ta mua cả một cái chu kỳ như này đợi mãi hai ba tháng thậm chí là năm sáu tháng nó không lên thì rõ ràng chúng ta mất chi phí cơ hội mất chi phí thời gian nên buổi sau chúng ta sẽ nói về quá trình tích lũy cổ phiếu các mẫu hình để chúng ta hiểu rõ hơn từng cái giai đoạn thị trường hôm nay chúng ta sẽ nói về kháng cự hỗ trợ thì ở trong các à, biểu đồ này thì chúng ta thấy là những vùng kháng cự phía trên này nó là những vùng kháng cự rất là cứng bởi vì khối lượng rất là lớn đây đây là những cái vùng kháng cự rất là cứng khối lượng nhiều và đặc biệt là những vùng kháng cự này à, khi mà khối lượng bị kẹt ở đây rất là lớn mà nếu cái cổ phiếu này nó lên nó không hấp thụ được hoặc là khối lượng nó nhỏ nó vì khối lượng nhỏ thì làm sao hấp thụ được cái, lượng cung treo lơ lửng ở đây làm sao hấp thụ được cái lượng cung treo lửng ở đây làm sao có thể thu gom được cái lượng lượng lớn cổ phiếu ở đây nên dẫn đến là cổ phiếu nó gì ạ à, rất khó để tăng mạnh nên việc mà chúng ta gì ạ à, cần phải kiên nhẫn đợi chờ khi mà cổ phiếu cần phải hấp thụ cần phải tích lũy thay vì chúng ta cứ vội chúng ta mua bởi vì chúng ta nghĩ rằng cổ phiếu tốt và khi mà chúng ta nghĩ cổ phiếu tốt thì chúng ta sẽ bị kẹt khi mà chúng nó kẹt là ờ, chúng ta sẽ gì ạ à, mắc một cái bẫy đó là mắc bẫy là đầu tư dài hạn tức là càng thua lỗ thì trở nên đầu tư dài hạn và đấy là lý do của rất nhiều các bạn khi mà thua lỗ quá nhiều thì chúng ta chuyển nên đầu tư dài hạn và khi đầu tư dài hạn là đặc biệt là thị trường chung nó giảm thì cổ phiếu chúng ta giảm mất ba bốn mươi phần trăm thì chúng ta không có cơ hội để lấy lại nữa nên để chúng ta kiếm được lợi nhuận bao nhiêu ạ à? 50 100 thậm chí là hai ba trăm phần trăm thì cái điều quan trọng nhất là các bạn nhớ một câu hỏi lời này đó là trong đầu tư chứng khoán thì ạ người giỏi chỉ đúng 6 trên 10 cổ phiếu đấy ạ và không bao giờ có thể đúng chứ 9 trên 10 cổ phiếu và đây là cái điều mà chúng ta cần phải quan trọng đó là dù là các bạn đầu tư giá trị hai là đầu tư tăng trưởng ba là đầu tư kỹ thuật thì tất cả cái trường phái nó đều như vậy kể cả ngài Warren Buffett thì ông cũng rất là sai rất nhiều quan trọng là chúng ta phải nhận biết là cổ phiếu sai để chúng ta thoát ra hoặc là chúng ta bán ra và nếu cổ phiếu nó đúng thì chúng ta tăng quy mô lên để chúng ta uh, có thể nhân đôi tài, tài khoản của nhân nhiều hơn việc ở đây là chúng ta cần phải ờ, nhận ra cái cổ phiếu chúng ta nó sai để chúng ta rút ra khỏi thị trường và không nắm giữ và không phải lúc nào cổ phiếu chúng ta cũng mua không phải lúc nào cũng mua và chúng ta chỉ mua đúng trend tăng và các bạn biết rằng là ở phần lớn ngoài kia thì mọi người đang làm cái trò tức là rất là uh, ngược đời đó là khi mà cổ phiếu đang chen giảm thì nhảy vào mua và chúng ta nhìn thấy những cái cổ phiếu như này thì rõ ràng là chúng ta thấy là nếu chúng ta cứ bắt đáy theo kiểu dạng à, cây thông Noel như này thì điều gì diễn ra chúng ta sẽ nhìn thấy một vài cổ phiếu bắt đáy theo kiểu cây thông Noel như này thì điều diễn ra và mọi người sẽ đặt ra câu hỏi là ô cổ phiếu này là cổ phiếu gì ạ đang hưởng lợi mà đúng không CDO đang hưởng lợi nhưng rõ ràng là khi mà cổ phiếu đã giảm đến 50 phần trăm rồi và tới đây nó có tiếp tục có khi nó giảm về đáy nữa thì lúc này nó không có đắt hay rẻ đâu ạ mà nó thì nó theo chu kỳ và ngoài kia thì họ vẫn hô hào chúng ta để chúng ta mua vào và mất tiền là mất tiền của gia đình chúng ta của con cái chúng ta của những người thân chúng ta và chúng ta không hiểu rõ được thế nào là kháng cự thế nào là hỗ trợ phía trên này thì chúng ta đã nhảy nhiều nhà đầu tư đã bị kẹt ở đây nên cứ hồi họ bán nên bây giờ thì à, họ bị lỗ quá thì họ sẽ tranh nhau bán họ lỗ quá thì họ tranh nhau bán ở cổ phiếu này cũng tương tự như vậy đến bây giờ nó kết thúc chu kỳ thì bắt đầu gì à nó sẽ gì à nó sẽ giảm và sau này nó sẽ giảm giống như là cổ phiếu gì ạ à? chúng ta có thể lấy một ví dụ đó là dừa hậu giang tức là cổ phiếu khi nó tạo ra một chu kỳ tăng rất mạnh ở ờ, ở đây ạ và sau khi nó giảm nó về đến gì ạ à? <laughs> mò và tiếp tục nó lại tiếp tục tạo ra một chu kỳ mới ạ và sau khi tạo chu kỳ mới nó lại về mò và câu chuyện này ở à đây xin lỗi ạ đây là cổ phiếu DH dược hậu giang lỗi ạ thì các bạn sẽ thấy là mỗi một chu kỳ nó tăng rất là mạnh nó tạo ra cái nền chúng ta như để quá trình tạo ra đáy nó tạo ra vùng hỗ trợ khi nó tạo ra vùng hỗ trợ ở đây ạ đến đây vùng trợ nó tỉnh tích lũy xem khi nó tích lũy xong đúng không nó tiếp tục lên nó tiếp tục tạo ra những cái nền lên và nó chạy nước rút tất cả cổ phiếu chạy nước rút và nó rơi và nó sẽ tiếp tục rơi đến một cái chu kỳ giảm rất sâu như này và bản thân chúng ta rằng là càng chu kỳ giảm thì cổ phiếu nó gì ạ à, nó chúng ta sẽ gì ạ rất khó để có thể hòa lại vốn nên nếu cổ phiếu chúng ta nó đang là chu kỳ giảm thì hãy thoát ra hãy thoát ra bởi vì chúng ta lỗ 10 phần trăm thì chúng ta phải lãi 11 phần trăm hòa vốn lỗ 20 phần trăm phải mất 25 phần trăm hòa vốn và nếu chúng ta lỗ 40 phần trăm chúng ta phải mất 67 phần trăm hòa vốn mà nếu chúng ta để ý là nếu chúng ta mua cổ phiếu gì ạ à? như DG chúng ta lỗ 50 phần trăm ở đỉnh hoặc là CO 50 phần trăm ở đỉnh thì chúng ta phải lãi 100 phần trăm hòa vốn liệu chúng ta có lãi được 100% vào vốn nữa không điều này có thể càng giữ cổ phiếu lại càng giảm và đó là lý do khiến chúng ta gì ạ sẽ không bao giờ lấy lại được cái vốn ban đầu đây là sự thật trên thị trường và hôm nay Dũng chỉ chia sẻ một phần đó là lý thuyết về kháng hỗ trợ thực ra lý thuyết kháng hỗ trợ nó còn rất là nhiều nữa nhưng Dũng sẽ chia sẻ chúng ta tổng quan để chúng ta có thể nắm rõ được à, thế nào là kháng cự hỗ trợ và tại sao chúng ta phải biết vùng kháng cự bởi vì biết vùng kháng cự thì chúng ta biết rằng là dòng tiền nó đang tập trung ở đâu nó đang phân phối ra hay là đang bán hay là đang tích lũy mua vào và khi chúng ta biết là đang phân phối ra tích lũy mua vào thì chúng ta đầu tư an toàn hơn rất nhiều à, một lần nữa thì uh, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của Dũng trong cái uh, buổi tối hôm nay thì nếu các bạn uh, nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì nhớ đăng ký bởi vì uh, mỗi một cái buổi chia sẻ này cũng dành thời gian để chia sẻ chúng ta những lý thuyết căn bản về VSA và khi chúng ta nắm rõ được lý thuyết căn bản VDA các bạn sẽ là những người nhận ra được gì à, xu hướng cổ phiếu nhận ra cổ phiếu đang tích lũy nhận ra cổ phiếu đang phân phối hoặc là chúng ta sẽ biết rằng là những vùng nào là vùng kháng cự mạnh những vùng nào kháng cự yếu để chúng ta có thể tham gia hoặc là rút ra thị trường à, cuối cùng thì hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai đó là video ngày mai dung sẽ nói về các giai đoạn tích lũy và khi các bạn nắm rõ được các giai đoạn tích lũy nó cần phải những điều kiện như nào